đây mình à, vẫn chuyển chim liên tục nha anh em chuyển chim liên tục luôn gần như là ngày nào cũng à, có chim gửi nhưng mà mình à, thỉnh thoảng mới đăng những cái clip mình chuyển chim như thế này thôi hôm không chuyển màu thì mình sẽ chuyển khấu và mi. nên là anh em nào cần mua chim thì cứ gọi cho mình số điện thoại này nhá không nhắn tin nha anh em đây số điện thoại mình đây không nhắn tin nha nhắn tin mình à, không trả lời đâu vì ngày có rất là nhiều người à, nhắn tin cho mình mình chỉ nghe điện thoại thôi nhá chứ còn nhắn tin là mình sẽ không à, không lép lại đâu cảm ơn anh em nhá đấy hót trong học luôn nha ba con đây sai mình sẽ gửi chim đi Sài Gòn này Đồng Nai này 30 tháng 12 đi nhiều bạn đây chim gửi đi à, <coughs> Sài Gòn đây này màu rất là gấu không không cục luôn này Đấy, móng này móng mỏ ok nhá Rồi, chuyển nhau lấy cái này vào này còn đây là đi à, đồng nai nha anh em Okay.